She is from xuống giờ đẹp là ý này thì còn 23 tuổi đó cô cao một mét tám mươi hai cô nặng 93 à, chồng vòng 96 vòng 2 78 và vòng 3 105 quá đẹp một nhan sắc tuyệt vời cho đẹp đậm tú là nghệ nhân nghệ nhân siết theo quý vị đó qua đó luôn thị, rồi nó đi vào ngồi đó tôi tin nhiều ngồi tại các cái điểm quả giải nha Việt Nam và dân đã nhanh sẵn tôi đã trọng tối rồi ba hộ luôn về lời sáng hộ luôn ta hộ như đẹp đúng không đây là nghệ nhân siết đúng gì ơi cầm tú bánh ke đúng gì ơi đó cầm tú dám đẹp nha các bạn gái hãy an tâm đó có một nhan sắc đẹp đẹp người đẹp cầm tú đủ lo lo lo thọ mày chạy đó và bây giờ một lần nữa mong cô chú chị ngắm anh hai người mẫu Sumi và cùng người lợn Phương xuống biển Long An quá đẹp giờ ở đây anh chị ơi quá sâu sâu đi. giờ xong hết thời gian trong là tôi thấy kim lô tô để một tụi tụi tụi má anh chị nhìn tôi sống rồi xuống đi rồi hai hộ cái đấy nó là người đẹp văn thuyết người đẹp tú mi ôi ôi tú mi gì luôn đấy hai ông luôn phạm thuyết người đẹp tú mi rồi xuống dưới luôn em ơi rồi luôn à, quả đẹp ôi ôi đẹp quá Ôi dồi ôi trời Rồi hai người đổi cái tiếp là đội Duy cho người đẹp Tiểu Duy Đó cặp đội luôn ờ, là bay sổ đầu đuôi luôn Ám sâu quá Đây đội Duy và con Tiểu Duy Đó hai con ngựa Tiểu Duy hút họ Đẩy ừ. cái đợi đi ông má thấy má là Má thấy má là cái đời thấy lên là người mai chân Quá dữ Thấy lên là mai chân Thấy lên là còn mai chân Dẫu ta cái này ra Dạ các cái đời Dạ bộ đồ Dạ trời hậu thật Rất là chuyên gia Rất là dễ lắm nhất chị ngay <laughs> em nào đây hai nhà mẫu bảo bảo và anh quý linh anh đến là nhà đại chờ đó nha mấy em á anh để chồng nè bảo bảo anh linh xuống xuống anh để chồng nè đó vui vẻ cái mặt nó cho cái ồ dụ tôi quá hai cái ông đồng luôn anh để chồng đó em trời ơi anh để chồng ngủ rồi cho bảo bảo đi anh quá đẹp ơi thời gian nghỉ dạ mời cô chú chị thưởng thức hoa siêu người mẫu cụ hoa hậu mỹ à quả đẹp quậy vô sáu liền luôn đặt tay quậy sổ nha vậy đặt tay quay xỉu luôn đặt xỉu nhà tay luôn đặt xỉu số 10 nhà xỉu một ra tay trời ơi anh dễ quay hết kịp đi canh ơi ôi lỗi sắc quá và dạ, bây giờ mời các con ngẫu xuống một dòng mộng luôn người đẹp hoàng thiết người đi xuống người đẹp lưu vi người đẹp băng chân người đẹp hồ vi xuống điểm luôn ờ rất đẹp đây chung chắc là về tư nhân chị rồi đỡ đỡ một đẹp luôn dán rất là bắt lửa dạ. quỷ Dạ <laughs> việc cho là những người cả nhà em lần nữa một cái chú chị được thưởng qua chương trình London the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find almost anything yes, I'm immortal When I running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out Mặt cổ như là mắt mét Thế bà ta Bắt còn học chỉ độ 41 41 41, 41, 41 Ra con mấy còn một gì đây, một gì đây, một gì đây Trong thuyền Mỹ, trong còn đâu là duyên nợ Vì chàng đã lỡ ăn cắp chiếc ghế lào Để cho cũng thật bao điều mà quy Con 44, còn 44, 44, còn 44 44 bốn mươi tư con cá chị ra hai chị ra hổ quá xanh là cái hổ quá nắng hổ quá mặn nắng là cái hổ quá đèo em thương anh cũng em mà giờ nghèo ta nằm để đủ lũ già tung qua còn hai người ba hai người ba hai người ba hai người ba số chị đêm ấy chị đêm ấy chị ra kiếm đường ở yêu đâu cánh tơ mộng hoa những người chỉ nhớ dùm cho đây miền Nam núi trọng trùng mà người đời gọi tên là Nam Sơn trường nói quán to nơi ngôi trường ngôi trường gần lấy cao đường má đã nở đi gần lại con mười hai con mười hai con mười hai con mười hai con mười hai ra con mấy con số gì đây thấy chị nhau chị này mẹ đi thăm con mẹ nhớ con một cái gì chị học còn bỏ con cái nó nuôi hay còn gà tay nó thế thật là tay má ơi con gà đẻ thai gà con thịt đùi gà con con con ngon con ăn thịt đùi nào là lộc cánh một câu nào là từ nghĩa hôm nay cầm đôi ai cái hát câu ai cái đợi qua ba mươi ba ba mươi ba ba mươi ba ba mươi ba ba mươi ba ba mươi má ba mươi ba ba mươi ba số gì đây năm gì đây năm gì đây năm gì đây phù le phu à cái cái cái còn bằng là đâu cái là đâu còn bằng yên tổng phù le phu à năm gì ba năm gì ba năm mươi ba năm mươi ba năm mươi ba con này chị ra hai chị ra con này chị ra áo áo anh đâu rồi cái quần anh đây thân ta rờ rơi đồng chân mau với lấy đồng tôi đã yêu biết gì mình ở đâu tôi đã yêu biết gì mình chốn nào còn hai mươi sao hai mươi sao hai mươi sao ngày mười sáu ngày mười sáu số gì đây ngày gì đây con năm gì đây năm gì đây con năm gì đây ta ước mơ giờ ngài đã về theo ý ta coi gánh cũng mình lên dòm cò không quà vì chẳng ai quyền nhịp chính trong tay năm mươi hai năm mươi hai năm mươi hai năm mươi hai năm mươi hai năm mươi tía có năm mươi má còn năm mươi hai ra con mắt con sâu thì đây hai thì đây tiếng hát hát chừng môi ngủ ngủ trong ngôi từng đàn chim nhỏ bay vừa trời chim ca mong yêu hỏi tiếng yêu tình cảm hai mà mươi tám hai mươi còn tám hai mươi tám á ở quá ở quá tới hai mươi tám hai mươi tám số gì đây bộ gì đây hai con gà đá nhau và con gái mắt là một con nấu chắc còn con ráo còn con ráo có con người ta gì nhưng mà vừa qua có một chủ nhân đọt chạy con số 6 nha quý vị ơi đây anh ơi mời anh lên đây anh giọt cố anh đâu giờ xé xé giọt lên đây anh gì vậy thử có kênh không không có thứ cái đầu nhẹ thôi. con số 6 con số 6 rồi lên đây anh lên đây trời đất ơi gầu anh ghê vậy đó giờ con số 6 có 26 có đủ luôn rồi đọt giải anh lấy em đi Đúng không? Và <laughs> dạ, vừa rồi là chủ nhân đọc giải cũng là tạm chia tay uh, trong với lô tô hôm nay. Chứ nhân là gì có lời cảm ơn của chức rất nhiều nha. Bảy, bye, chào, đo, kết. Thank you. gái qua cả nhà đó đây trai đẹp đây cả nhà đó 10 giờ đó, đó. Ê, tim ơi, xin tâm rồi bỏ cung sơn về chú Sơn Linh dạ. nè.